Xin chào các bạn đã đến với trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi là bình luận viên của trận đấu. Có thể thấy trên các khán đài, tiếng hò reo của các cổ động viên đã làm cho không khí trước trận đấu trở nên náo nhiệt và hưng phấn hơn bao giờ hết. Và sau đây sẽ là quốc ca của Mỹ Và sau đây sẽ là quốc ca của đội tiếp theo. Và đây là đội hình xuất phát của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. hiệp 1 đã được bắt đầu Pulisic vào lúc này đang là một cầu thủ chiếm trọn niềm tin của Phanh Bác, một người đang có một phong độ rất cao ra gần đây người ta đã ví von Pulisic là một Captain America là một người đội trưởng của nước Mỹ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 Trọng tình huống rất nguy hiểm Đường truyền Đi bóng rất sung anh bay Đưa rộng Rất tốt Đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ Không có gì khó khăn cả pha phá bóng thiếu quyết đoán đường truyền là quá mạnh De Vrij Martin de Roon vẫn tiếp tục đi bóng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 Đức Xuân Chỉ có một quả đá phạt góc Tiếp tục là một quả phạt góc

nên có một chiếc thẻ được rút ra thay vì những lời cảnh cáo như thế này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 tình huống phá bóng thiếu dứt khoát Pulisic mất bóng khá vô duyên một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh Dipay Martin Derun phạm lỗi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 bóng đã đi hết đường biên và sẽ có một tình huống phát bóng lên cho thủ môn đường truyền hợp lý tình huống bóng lót quá tốt đường truyền hợp lý một pha phối và trung dọc Martin Derun Cameroon vẫn tiếp tục đi bóng lỗi rồi trọng tài đã rút ra một thẻ vàng Pulisic nguy hiểm dứt điểm tốc độ rất tốt có một tình huống ném biển họ thường gọi anh là một lá chắn thép có vẻ là thế thật đọc tình huống quá hay nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả Pulisic phạm lỗi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 giờ là lúc mà liệu những ngôi sao có lên tiếng để giành lại thế trận tấn công hay không nếu cứ tiếp tục mất trận địa như thế này thì việc họ có phải nhận thêm một bàn thua nữa cũng không phải là điều bất ngờ chúng ta có thể thấy ngoài đường pit hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình việc duy trì chiến thuật là một bí quyết để họ có thể hướng tới chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay phải phá bóng rất tốt khiến cho thủ thành không có một chút cơ hội nào tôi đã chờ đợi hình ảnh này từ rất lâu rồi khi bình luận trận đấu Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Hai cầu thủ đá biên bên cánh phải, bên cánh trái cũng đang cho thấy sự hiệu quả của mình. Đọc tình huống quá hay. Nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả. Pha xử lý tốt. Cơ hội. Pulisic không hiểu ý nhau pha phối hợp không thành công các cầu về vẫn đang giữ được cự ly rất tốt van Hos Một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh truyền đánh đâu không được những gì diễn ra đúng với ý đồ đúng như những gì toan tính đúng như những gì mong muốn có khoảng trống có đất diễn có những bước chân di chuyển nhưng đâu rồi sự chính xác trong kỹ năng dứt điểm là quả đá phạt góc áp sát đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương tình huống bóng lót quá tốt Winadum Depay Seneum Như vậy là lưới đã rung lên ập vào và ra chân rất nhanh kỹ thuật rất tốt một cú ra chân ở một phạm vi không phải là quá thuận lợi nhưng nó đã khiến cho thủ thành không có một chút cơ hội nào Pressing rất hiệu quả Đi bóng rất sung anh Rất bình tĩnh Quá hay Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan Để lấy quả bóng từ chân đối phương Pulisic Phát bóng rất hay Rất tốt Đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ Cắt bóng rất hay Rất thoáng chẳng đầy khó chịu và tất nhiên thủ thành của đội bạn không có một chút cơ hội Một trận đấu quá hay, có quá nhiều những điều để nói về trận đấu này. Việc chơi với một sự tập trung tạo ra sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự là rất quan trọng. Giữ bóng rất khôn khéo. Đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ Rất bình tĩnh Không được Pulisic Quá hay Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương Dipe giữ bóng rất khôn khéo vẫn tiếp tục đi bóng cú mở bóng nhanh sang bên phía cánh phải chọc khe Pulisic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 quả bóng nhanh sang bên phía cánh phải cần phải có một sự vây giáp ngay tình huống che chắn tốt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 Pulisic. Dứt điểm. Một pha vào bóng rất nguy hiểm. Trọng tài đã rút ra một thẻ vàng.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 Đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ Terun Sẽ có một tình huống ném biển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 sân đường truyền hợp lý cầu thủ phòng ngự đá đọc được ý đồ và cắt bóng thành công vẫn tiếp tục đi bóng cơ hội dứt điểm và như vậy hiệp 1 đã khép lại chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp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 đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương áp sát mất bóng khá vừa duyên lỗi rời trọng tài đã rút ra một thẻ vàng có gì khó khăn cả Cú chờ bóng Qua rồi Khó khăn đã qua rồi Pulisic Pulisic. Che bóng khá khôn khéo. Cắt bóng rất hay. Vẫn tiếp tục đi bóng. Pulisic Pulisic truyền cơ hội không được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 và chuyền bóng thiếu cảm giác tiếp tục đi bóng mọi thứ đã qua đi vẫn tiếp tục đi bóng đọc tình huống tuyệt vời đường truyền về cho thủ môn Pulisic rất thoáng bóng rất nhanh mở cánh rất thoáng Depay Memphis đi Depay quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương cú mở bóng rất mạnh một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh Quý vị đang theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp của Đài truyền hình Việt Nam. Quý vị có thể theo dõi website thể thao.vtv.vn hoặc ứng dụng VTV Sports của Đài truyền hình Việt Nam để chiêm ngưỡng lại những một tình huống phạm lỗi nữa Martin Derun không được rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ vẫn là một tình huống nỗ lực lên bóng của bên phía cánh trái nhanh thể lực tốt và đọc tình huống hay một quả ném biên rất đơn giản Winadum chuyển trạng thái rất nhanh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 Martin Derun lỗi rồi đi bóng rất sung anh đọc tình huống quá hay rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ cắt bóng rất hay rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công Dali Blin cắt bóng rất hay họ thường gọi anh là một lá chắn thép có vẻ là thế thật tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh dứt điểm đọc tình huống tuyệt vời Pulisic một pha vào bóng rất nguy hiểm toàn đã rút ra một thẻ vàng bóng đã đi hết đường biên ngang vẫn tiếp tục đi bóng đọc tình huống tuyệt vời trong cú ra chân vừa rồi đọc tình huống quá hay bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương Pulisic rất tự tin phạm lỗi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 trọng tài đã rút ra một thẻ vàng Winadum Mọi thứ đã qua đi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 đã để mở bóng đi bóng rất sung anh một pha phối hợp ở trung dọc cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương Dipay Van Hos tiếp tục đi bóng không được tục đi bóng Một quả ném biên Sẽ có một tình huống ném biên cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương phạm lỗi trọng tài đã có những nhắc nhở với cầu thủ phạm lỗi theo tôi thì tình huống quả bóng này hoàn toàn xứng đáng phải nhận một chiếc thẻ vàng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 Van Hos Dipay Derun Tình huống pha bóng thiếu dứt khoát Martin Derun rất thoáng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 dứt điểm cú sút không đủ lực và độ hiểm hóc để có thể đánh bại được thủ môn đi bóng rất khó chịu Dipay đã rút ra một thẻ vàng như vậy là đã có một chiếc thẻ vàng và đó là chiếc thẻ vàng thứ hai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 pha phơ và trung dọc phát triển bóng sang bên phía cánh phải pha ngăn chặn kịp thời penalty họ đã bị trọng tài thổi phạt penalty rất đáng tiếc trọng tài đã có những nhắc nhở với cầu thủ phạm lỗi theo tôi thì tình huống quả bóng này hoàn toàn xứng đáng và nhận một chiếc thẻ vàng vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trận đấu của Đại trình Việt Nam cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn và xin quý vị các bạn hãy tiếp tục nán lại trước màn hình để theo dõi phần bình luận sau trận đấu của